Xin chào quý nhà đầu tư của ezfin thì quay trở lại cái phần cuối cùng là phân tích định giá ngân hàng nhỏ triển vọng nhất Việt Nam. Thì uh, ngân hàng đó thì chúng tôi cho rằng đó chính là ngân hàng Tiên Phong Bank. Thì nội dung chính của chúng tôi gồm 4 phần như sau. Một là tổng quan về ngân hàng Tiên Phong Bank. Hai là lợi thế cạnh tranh của Tiên Phong Bank, ba là dự báo và định giá cổ phiếu Tiên Phong Bank, bốn là kết luận và khuyến nghị đầu tư. À, đầu tiên là về tổng quan về ngân hàng Tiên Phong Anh thì đây là một ngân hàng thương mại cổ phần rất trẻ được thành lập từ tháng 5 2008 ngay giữa khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do cái đề án thành lập ngân hàng này nó sẽ đã có từ trước đó rất lâu chứ không phải là khi xảy ra khủng hoảng thì họ mới mới lập đề án và mới được thành lập. Thì cổ cổ đông chủ chốt khi đó là FPT à, và một số tập đoàn tài chính hàng đầu ở Việt Nam. Thì quả trải qua nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua năm 2011 thì ờ, do Tiên Phong Banh đã lọt vào danh sách 9 ngân hàng yếu kém bắt buộc phải tái cấu trúc. Thì thật bất ngờ lúc đó Doji, Doji đã nhờ bán Diana cho đối tác Unicham của Nhật Bản đã thu được à, khoảng độ gần 100 triệu đô tức là khoảng độ 2.000 tỷ và đã mua 20% cổ phiếu Tiên Phong Banh và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tham gia vào tái cơ cấu và chỉ 2 năm sau khi Doji tham gia thì Tiên Phong Banh đã được tái cơ cấu rất thành công. Và đây là một điển hình của ngân hàng từ xác chết sống dậy, rất mạnh mẽ và thay đổi mình hoàn toàn, hoàn toàn sau vài năm. Thì đến nay sau hơn 12 năm đi vào hoạt động thì Tiên Phong Banh được nhìn nhận là một ngân hàng trẻ, năng động và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của mình dưới sự hỗ trợ của các ông cổ đông lớn đầy tiềm năng về nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ có một khía cạnh về công nghệ như FPT ngày xưa đó là Doji, FPT và SBI Holding à, đó là những cái cổ đông rất mạnh rất mạnh thì vốn hóa của Tiên Phong Bank hiện nay là khoảng độ hơn 2 tỷ đồng hơn 2 tỷ đồng 27 ngàn tỷ khoảng hơn 2 à hơn 1 tỷ đồng hơn 1,2 tỷ đồng đó tiếp theo về lợi thế cạnh tranh của Tiên Phong Bank thì chúng tôi cho rằng đây cũng cùng với Techcombank là một ngân hàng đi đầu trong ứng dụng công nghệ và hoạt động kinh doanh thì Tiên Phong Banh ứng dụng công nghệ rất mạnh với uh, cái hệ thống e-banking họ mong muốn là sử dụng cái sức mạnh công nghệ để cạnh tranh chứ không phải là mạng lưới bởi vì nếu sử dụng mạng lưới thì Tiên Phong Banh hoàn toàn không có cửa so với các ngân hàng đi trước đúng không? thì có thể nói là về tổng thể thì Tiên Phong Banh không kém Techcombank là mấy đâu có một số cái nó còn đi đầu thị trường còn vượt qua cơ ví dụ như Lai Bank chẳng hạn thì quý vị có thể là đến đấy nộp gửi tiền ngay tại các cái cây uh, rất là tự động từ rất lâu rồi cơ không cần phải đến rồi là quý vị có thể in được thẻ làm được thẻ của quý vị ngay ở những cái nơi đó do đó nó có thể trong tương lai nó sẽ đi đầu và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cũng như thu hút được rất nhiều khách hàng trẻ cần năng động và họ là những người ít thời gian họ cần cái sự nhanh nhẹn ờ, nhờ có công nghệ thì tăng trưởng tín dụng của tiên phong banh rất nhanh và mạnh trong khi hệ thống thì không cần không cần nhiều không cần nhiều thì Minh chứng đó là năm 2020 này thì uh, tăng trưởng tín dụng của Tiên Phong Bank lên đến 30%. Các năm trước cũng thế, tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ, thường gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành ngân hàng. Và nó lớn nhanh như thổi, có thể nói là Tiên Phong Bank lớn nhanh như thổi. Uh, tiếp theo là lợi thế về văn hóa doanh nghiệp thì uh, mạnh dẫn dắt sự phát triển uh, của Tiên Phong Bank trong tương lai rất mạnh mẽ. Có thể nói Doji chính là cổ đông đã hồi sinh và mang lại sức sống cho Tiên Phong Banh trong cái thời gian khó khăn hồi 2011 2013. Thì từ nhận diện thương hiệu ngày xưa rất nhạt nhòa đến hình ảnh thương hiệu mới của Tiên Phong Banh bây giờ rất thu hút. Phải nói rất bắt mắt và thu hút tím lít lên. Chuyên nghiệp và thôi thúc người ta thôi thúc người ta nhìn rất thích mạnh và tiếp theo là văn hóa doanh nghiệp tại tiên phong banh thì rất là năng động nhìn qua đã thấy năng động rồi hướng đến mục tiêu mạnh mẽ và quyết liệt họ rất mạnh mẽ quyết liệt lời nói thì luôn đi đôi với việc làm và luôn không ngừng đổi mới để trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam thì ở Tiên Phong Banh hàng năm như tôi được biết những năm qua họ đặt mục tiêu tăng trưởng hàng trăm phần trăm một năm và đều đạt được một cách rất mạnh mẽ mà không phải đánh đổi nhiều rủi ro hiện nay thì khi đã đến một giai đoạn nào đó nó cũng chứng lại đôi chút tuy nhiên nó vẫn là một trong ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất như tăng trưởng tín dụng hiện nay nó năm 2020 nó với VIB này tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam với 30%. Thì trong tương lai Tiên Phong Bank thì vươn đến là ngân hàng đứng vị trí thứ 5, thứ 6 trong các ngân hàng tư nhân lớn nhất. Tức là nó đã định vị là vươn tầm lên chỉ đứng sau MB, VP, ACB và Techcombank mà thôi. Thì đây cũng là một cái tham vọng rất lớn, rất lớn bởi vì phía trước đó còn có HD Bank và cũng rất nhiều các ngân hàng khác cản đường ở trên đó Sacombank chẳng hạn đúng không ạ rồi tiếp theo cái lợi thế đó là cái cơ cấu cổ đông cũng là một cái điểm mạnh của Tiên Phong banh thì vì sao tôi lại nói là như vậy thì đây là cơ cấu cổ đông của Tiên Phong banh đấy ạ Doji FPT Vinari IFC Pin Elite SBI Holding thì từ khi Doji tham gia quản trị điều hành thì TV banh thực sự là chuyển mình và phát, phát triển bài bản quy củ và năng động đặc biệt là họ quy tụ được đội ngũ nhân viên rất giỏi rồi quy tụ được những cổ đông rất giỏi ở các lĩnh vực khác nhau để kết hợp với nhau FPT vẫn là một cổ đông có lợi thế rất mạnh về công nghệ có thể tư vấn công nghệ cho Tiên Phong Banh bởi vì FPT cũng là một doanh nghiệp đi đầu trong cái lĩnh vực ờ, ứng dụng chuyển đổi số và cho các cái doanh nghiệp khác ở trên thế giới cơ thứ hai là cổ đông thứ hai là SBI Holding là ngân hàng hàng đầu Nhật Bản đã hỗ trợ Tiên Phong rất nhiều trong việc phát triển và nâng tầm của Tiên Phong Banh lên nâng tầm của Tiên Tiên Phong Banh lên trở lên chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn cũng như cái hướng định hướng phát triển là sẽ là chuẩn chỉ hơn bên cạnh đó thì có các cái cổ đông rất lớn và uy tín ví dụ như là IFC tức là công ty tài chính ờ, quốc tế đấy rất hỗ trợ rất tốt rồi là Pinelit thì là một cổ đông tài chính nhưng mà họ cũng có những cái kinh nghiệm của mình về tài chính rất tốt hay là Vinari cũng vừa là khách hàng này vừa là cổ đông rất lâu năm của Tiên Phong Banh cũng hỗ trợ tốt thì đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa những cổ đông có sức mạnh riêng lẻ thành một tập hợp đầy năng lực đầy đủ năng lực giúp cho Tiên Phong Banh đi rất nhanh và rất mạnh trong cái thời gian vừa qua quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả kinh doanh trong quá khứ mấy năm qua thì lợi nhuận của Tiên Phong Banh trung bình tăng trưởng khoảng 100% một năm từ mức chỉ có vài trăm tỷ năm 4 500 tỷ Năm 2015 thì đến nay lợi nhuận đã lên đến 3.500 tỷ Rất khủng khiếp Và tăng trưởng rất mạnh mẽ Đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 của Tiên Phong Bank Thì chúng tôi cho rằng năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các năm tới phát triển Vì sao lại vậy? Đó là tăng trưởng tín dụng năm nay Tiên Phong Bank đã ra sức tăng trưởng tín dụng lên đến 30% so với 2019 tận dụng lúc thị trường khó khăn các ngân hàng lớn không tăng trưởng tín dụng được đáng kể các ngân hàng nhà nước ấy, thì Tiên Phong Bank đã xin tăng trưởng lên đến 30%. Thì đây chúng tôi cho là một bước ngoặt lớn lớn để tăng cái quy mô của cái ngân hàng này đây Đó. Có thể họ tăng trưởng tín dụng này không hoàn toàn là tăng trưởng một cách thực chất đâu ấy, nhưng mà ít nhất là họ có cái zoom rồi. Để cho khi cần thiết khi cần thiết thì họ có thể tăng trưởng các năm sau rất tốt nếu các năm sau không được nới dung rộng thì đây cũng là một cái, cái cách để bành trướng lấy cái thị phần dân tộc đó, thì thu nhập lãi tuần đạt 7.289 tỷ tăng tới 29,39% tương đương với tín dụng thì cho thấy là lãi đầu vào và đầu ra uh, trừ đi nhau nó cũng ngang nhau lãi thần từ hoạt động dịch vụ thì tăng nhẹ không phải tăng nhẹ 9% lên 1.267 tỷ đồng hoạt động kinh doanh ngoại hối thì tăng trưởng hơn 900% đạt 408 tỷ đồng thì nhờ vào cái tình hình thuận lợi sau cái năm 2019 rất khó khăn về kinh doanh ngoại hối của Tiền Phòng Banh. Thì hoạt động trái phiếu thì có suy giảm thì do kinh tế khó khăn hơn. Hơn nữa, Tiền Phòng Banh đẩy mạnh hơn các cái tín dụng cá nhân trong cái thời điểm này. Thì thu thu khác thì giảm nhẹ, tăng nhẹ 6,8%. Chi phí hoạt động tăng 28% thì gần tương ứng với tín dụng. Do Tiền Phòng Banh tận dụng cái khủng hoảng năm 2020 này để thu hút nhân sự và mở rộng quy mô như là tín dụng kia để có thể đón đầu sự tăng trưởng khi kinh tế trở lại tốt hơn. À, chi phí dự phòng à, rủi ro thì tăng mạnh tới 37% do ngân hàng tích cực trích lập dự phòng nợ xấu lên đến 134,23% nợ xấu. Tức là nợ xấu là 100 đồng thì trích 134,23 đồng cho cái đống nợ xấu đó. Thì cao thứ tư hệ thống ngân hàng Việt Nam, rất ấn tượng. Tương đương với MBB. Lợi nhuận sau thuế thuộc uh, cổ đông tăng trưởng 13,45% đạt 3.510 tỷ đồng, EPS tương ứng tăng đạt là 3.402 đồng trên một cổ phiếu. Thì với cái kết quả kinh doanh này, Tiên Phong Banh chúng tôi cho rằng hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh lợi nhuận 2021 khi khó khăn dự báo là sẽ ít đi. Nếu không thì tăng trưởng 2022 cũng sẽ rất mạnh. Đó, về các cái chỉ số hiệu quả kinh doanh của Tiên Phong Banh cũng rất cao. À, đầu tiên là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Tiên Phong Banh thì Nga từ ngang với MB thứ tư hoàn toàn hệ thống 134,23%. Chỉ thấp hơn so với Vietcombank 370,33%, Techcombank 170,97%, ACB 160,35% rồi, tương đương MBB. Và cái tỷ lệ lợi xấu của Tiên Phong Bank thì cũng không phải cao ở mức 1,18%. Như vậy là một mức khá ok. Tỷ lệ CASA của Tiên Phong Bank tuy không phải là ở nhóm đầu cao nhưng mà ở nhóm thứ hai nó cũng có số má đấy. Nó cũng khá cao. Và nó đang tăng trưởng, xu hướng rất quan trọng đang tăng trưởng nhờ vào cái tận dụng cái công nghệ thu hút được uh, nhiều tiền không kỳ hạn kỳ hạn hiệu quả sử dụng vốn của ROAE của Tiên Phong Banh thì rất cao đứng thứ ba toàn hệ thống với 23,54% chỉ sau VIB và ACB thôi nếu mà VIB mà hạch toán lợi nhuận một cách thận trọng như Tiên Phong Banh thì chưa biết đâu là Tiên Phong Banh có thể không thấp hơn VIB đâu VIB đâu bởi vì sao chúng ta thấy cái tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu của VIB 118% của Tiên Phong những 134% đúng không ạ đó thì chưa chắc đâu chưa chắc thì đây chính là cái mức ROE rất cao nếu là ROE thì của Tiên Phong Banh phải lên đến 27% là một mức rất đáng ngưỡng mộ rất đáng ngưỡng mộ trong cái hoàn cảnh kinh doanh rất khó khăn và cái gửi ngân hàng đâu đó chỉ được 6% một năm tiếp theo về dự báo kinh doanh 2021 và định giá tên Tiên Phong Banh thì tăng trưởng kinh tế đạt 7%, lạm phát 3,7%, tín dụng ngành tăng trưởng 14% tôi giả định như vậy thì tăng trưởng tín dụng của Tiên Phong Banh chúng tôi kỳ vọng sẽ xin được cái zoom tăng trưởng lên đến 20%. Thì CASA thì lên 20%, tăng lên 20%, lãi suất tiếp tục giảm, giá vốn huy động giảm 0,2%. Trong khi cho vay ra thì chúng tôi kỳ vọng thậm chí không giảm cơ hoặc giảm 0,1%, giúp LIM tăng 0,1 đến 0,2%. Hoạt động IB trái phiếu thì đi ngang so với 2020 từ cái công ty uh, ờ, ORS tức là công ty chứng khoán uh, Tiên Phong Banh đấy. Các dịch vụ khác thì tăng 15%. Tỷ lệ chi phí hoạt động CR thì đi ngang. Nợ xấu thì chúng tôi kỳ vọng Tiền phòng bành vẫn giữ như năm 2020 dưới 1,2%. Thì chi phí dự phòng chúng tôi cũng kỳ vọng họ sẽ giảm 300 đến 500 tỷ. Từ đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 25% đạt 4.388 tỷ đồng. Với sự năng động và tăng trưởng nhanh và hiệu quả cao của tiền Phong Banh thì xứng đáng với PB khoảng 1,9 lần tương ứng với giá 37.600 đồng vào đầu năm 2022 khi có kết quả cả năm 2021 rồi. Thì đây chúng tôi cũng khuyến nghị mua tiền phòng banh với yêu cầu thích các ngân hàng nhỏ có khả năng tăng trưởng mạnh, nhanh, năng động thì quý vị có thể mua tiền phòng banh. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe top 5 ngân hàng hàng đầu đầu tư trong dài hạn và có thể mang lại lợi nhuận cho quý vị bằng lần trong khoảng 3 năm tới 3 đến 4 năm tới xin xin chúc quý vị và các bạn thành công nếu quý vị và các bạn có những thắc mắc cần trao đổi gì thì hãy liên hệ với fanpage AZFIN Việt Nam để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất trong cái giới hạn có thể của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.